thị trường tuần từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, tuần qua là một tuần sideways down của cậu vàng. Cả một tuần cậu vàng chúng ta đi sideways ở cái vùng giá 184X trước khi ờ, giảm mạnh và đóng cửa ở vùng giá 1810 với biên độ chỉ hơn 30 điểm một tuần có thể nói là một tuần biến động khá là nhẹ nhàng của cậu vàng à, nó chỉ bằng một phiên biến động mạnh trong những phiên trước liền kề trước đó À, trước khi điều phân tích chi tiết kỹ thuật, cậu vàng cũng như Forex, các cặp tiền tệ thì tôi sẽ điểm qua thông tin. À, tuần qua thì ngày thứ hai chúng ta không có thông tin kinh tế nào quan trọng được công bố. À, thị trường Mỹ thì Bank Holiday. Vào ngày thứ ba thì chúng ta biết là các thông tin về chỉ số PMI của châu Âu và Anh thì khá là tốt. Nó cho thấy là nền, nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt là PMI khối dịch vụ. Tuy nhiên À, thông tin CPI của Canada thì nó lại không được tốt như kỳ vọng. Đấy, chỉ số lạm phát của ờ, Canada theo năm thì vẫn đứng ở mức 5% so với mức dự đoán của các chuyên gia 4,9. Nó cho thấy là cái chỉ số lạm phát vẫn đang cao hơn dự kiến. Chỉ số PMI dịch vụ Plaid e của Mỹ thì đã tăng trở lại trên 50. Tuy nhiên chỉ số PMI ờ, sản xuất Plaid e thì vẫn đứng ờ, ở dưới 50, dừng ở mức 478 nó cho thấy cái nền kinh tế Mỹ thì cái khối dịch vụ đang phát triển tốt nhưng khối sản xuất thì đang có dấu hiệu thu hẹp. Doanh số bán nhà cũ của Mỹ thì cũng giảm. Giảm nhẹ từ mức là 4,03 triệu xuống 4 triệu. À, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương New Zealand thì ờ, có tăng lãi suất là 0,5% đưa mức lãi suất từ mức 4.25 lên 4.75 khá là cao à, theo sát mức lãi suất của Mỹ. Vào ngày thứ ờ, tư thì chúng ta có cái ờ, biên bản cuộc họp FOMC. Tại biên bản cuộc họp này thì chúng ta thấy các chủ tịch Fed tiếp tục nhấn mạnh là cái lạm phát vẫn cố kết ở mức cao và Fed sẽ cần hành động mạnh tay hơn nữa. Fed có thể tăng lãi suất là cao hơn dự đoán của thị trường. Mà chúng ta biết trước đó thì thị trường đang dự đoán là lãi suất của Fed sẽ dừng quanh 5%. Nhưng điều này nếu theo cái biên bản của họp tháng 12 của Fed thì chúng ta biết là Fed đang có hai mức lãi suất lựa chọn là đưa lãi suất lên mức 5.0 đến 5.25 hoặc là mức 5.25 đến 5.5. Tuy nhiên ờ, với những cái dữ liệu kinh tế từ đầu tuần đến giờ từ đầu tháng đến giờ thì tôi hoàn toàn ờ, có lý do để lo lắng là thị trường là Fed có thể đưa mức lãi suất lên cao hơn nữa, tức là ở 5.5 đến 5.75 cái này chúng ta phải chờ biên bản của họp tháng 3 thì chúng ta có thêm manh mối. Vào ngày thứ năm thì ờ, thông tin quan trọng chính là GDP của Mỹ quý 4 thì GDP quý 4 của Mỹ tăng trưởng là 2,7%, thấp hơn dự đoán một chút của các chuyên gia ở mức 2,9 nhưng nó không thấp hơn nhiều. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp trong tuần thì ở mức rất là thấp 192.000 ờ, đơn Điều này nó cho thấy tiếp tục dưới 200.000 đơn một à, tuần. Nó cho thấy à, thị trường lao động Mỹ đang phát triển khá là mạnh. Đặc biệt là vào ngày thứ sáu chỉ số Co PCE Index của Fed và chỉ số PCE của Fed được công bố thì chúng ta thấy không hề lạc quan khi chỉ số Co PCE của Fed thì tăng 0,6% cao hơn mức 0,4% ờ, dự đoán của các chuyên gia đặc biệt là chỉ số PCE Index của Fed à, Ờ, cùng kỳ tháng trước là 5% nhưng mà tháng này thực tế là 5,4%. À, ờ, giới chuyên gia kỳ vọng nó giảm xuống 4,9 nhưng thực tế nó lại tăng lên 5,4. Điều này nó cho thấy là lạm phát của Mỹ vẫn đang cố kết ở mức rất là cao. Chúng ta biết là Fed dựa phần lớn cái quyết định về chính sách tiền tệ và tăng lãi suất của mình dựa vào chỉ số PCE index này mà chỉ số PCE Fed kỳ vọng là dưới 2% nhưng hiện nay thì đang 5,4%, rất là xa vời. Tất nhiên là nó có giảm so với mức đỉnh 6,3% nhưng mà mức 5,4 này vẫn là một mức rất thấp. Nó cho thấy là toàn bộ quá trình tăng lãi suất của Fed kéo dài gần một năm nay chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường, chưa ảnh hưởng nhiều lạm phát. Và nó cho thấy là Fed sẽ còn cần phải tăng lãi suất mạnh tay hơn nữa cũng như cần phải giữ lãi suất ở mức trên cao để hạ nhiệt nền kinh tế làm cho thị trường lao động có dấu hiệu là bớt nóng cũng như người tiêu dùng phải thắt chặt bớt chi tiêu mới có mong hạ được nhiệt lạm phát. Với những dữ liệu kinh tế tuần qua như vậy thì chúng ta hoàn toàn có lý do để lo lắng về việc Fed sẽ tăng lãi suất mạnh tay trong năm nay và giữ lãi suất ở trên cao. Cái xác suất để Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay gần như là bằng không rồi, không có cửa luôn. Đó là những thông tin kinh tế trong tuần qua. Còn ờ, tuần tới thì chúng ta sẽ đón nhận những thông tin kinh tế nào? tuần tới nhá ngày thứ hai chúng ta không có tin à, ngày thứ hai à ngày thứ hai chúng ta có thông tin là đơn đặt hàng hóa lâu bền tin này thì dự kiến nó không thay đổi nhiều ngày thứ ba thứ ba Mỹ ờ, có tin về niềm tin tiêu dùng dự kiến cũng vẫn đứng ở mức cao 108,5 CV của Australia dự kiến ở đứng ở mức cao 8,1 à, giấy phép xây dựng giấy phép xây dựng dự kiến giảm nhẹ này. Chúng ta có thành viên FOMC phát biểu. Ngày thứ tư. Thứ tư thì Mỹ chúng ta có chỉ số à, PMI IFN sản xuất. Chỉ số này dự kiến vẫn tiếp tục là đứng ở dưới 50, đứng ở mức là 47,9. Điều này cho thấy là khối à, sản xuất đang tiếp tục thu hẹp sản xuất. Ngày thứ năm Thứ năm thì ờ, Mỹ cũng chỉ có thành viên FOMC phát biểu thôi, không có thông tin nào à, quá quan trọng cả. Ngày thứ sáu thì chúng ta có chỉ số PMI à, ờ, khối dịch vụ của Mỹ. À, dự kiến chỉ số PMI khối dịch vụ thì lại đang đứng ở 54, à, tiếp tục à, mở rộng, tiếp tục mà mạnh. Điều này nó hoàn toàn ngược lại với mong muốn của Fed vì chúng ta biết là Fed đang kỳ vọng là hạ nhiệt lạm phát mà muốn hạ nhiệt lạm phát thì người dân Mỹ phải chi tiêu tiêu dùng hạ nhiệt và cái thị trường lao động nó phải là hạ nhiệt nền kinh tế phải giảm nhiệt Tuy nhiên với việc là PMI dịch vụ lại tiếp tục đứng ở mức trên 50 mở rộng thì nó cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục nóng. Người dân Mỹ vẫn tiếp tục chi tiêu. Đó là một điểm đáng lo ngại. Bên cạnh đó thì tuần qua cũng có những thông tin kinh tế nó không được tích cực đối với uh, Mỹ. Thứ nhất là chúng ta biết là thị trường nhà đất Mỹ là đã giảm uh, à, 2,3 nghìn tỷ Mức giảm mạnh nhất kể từ 2008. À, chúng ta có thể nhìn thấy đó. Mức giảm rất là mạnh, thay đổi về giá trị nhà à, gần 5%. À, chúng ta biết là năm 2008 khủng hoảng thì thay đổi về giá trị nhà của Mỹ cũng mới rơi đến mức 6% thôi, hơn 6% thôi. Hiện năm 2020 2023 của chúng ta thì mức giảm gần 5% một mức rất là lớn. Điều này nó có những cái dấu hiệu báo hiệu cái sự suy giảm của thị trường ờ, bất động sản khá là mạnh. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là người dân Mỹ à, sau giai đoạn là tiền rẻ, người dân à, tiết kiệm được rất nhiều khi mà nền kinh tế Mỹ lockdown thì hiện nay cái tỷ lệ tiết kiệm người dân Mỹ xuống thấp nhất trong lịch sử, xuống mức dưới 5%, thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây kể từ suy thoái 2008. Điều này cho thấy là người dân Mỹ thì chi tiêu rất là nhanh đúng không? À, tích lũy được một ít đã có những thời điểm tích lũy của người dân Mỹ lên 33%, ờ, hiện nay tụt xuống chỉ còn 3-4% ờ, thôi. Và cái vay nợ thì lại tăng rất là mạnh, tăng từ mức 11.000 ờ, tỷ năm 2013 giờ tăng lên 17.000 tỷ. Đây là một mức nó rất là khủng khiếp. Đặc biệt với cái môi trường lãi suất cao hiện nay thì nó cho thấy cái áp lực trả nợ rất là lớn và khi người vay không có khả năng trả nợ thì nợ xấu sẽ tăng mạnh và dẫn đến là sức khỏe của hệ thống ngân hàng tài chính sẽ không ổn. Với những thông tin kinh tế không mấy tích cực kết hợp với cái dự đoán của ngân hàng Morgan Stanley à, thì uh, ngân hàng Morgan Stanley dự đoán là chứng khoán Mỹ có thể rớt giá 26% trong vài tháng tới. Đây là một tín hiệu rất xấu với thị trường tài chính và với chứng khoán Mỹ. Ngân hàng này thì dự đoán là chỉ số SP500 hoàn toàn có thể giảm về 3.000. Đấy. Chỉ số SP500 giảm 3.000 và chỉ số Dow Jones hoàn toàn giảm có thể dưới thủ mốc 29.000. Đây là một tin xấu. Với những phân tích cơ bản như trên thì nhiều khả năng tin xấu tiếp tục bủa vây. Thị trường chứng khoán và các tài sản uh, phi USD sẽ tiếp tục gặp áp lực bán tháo. Vì một khi nền kinh tế xấu và có dấu hiệu lo ngại suy thoái thì người giới đầu tư có xu hướng là tìm đến nơi trú ẩn và đồng đô la luôn là một trong những phương tiện được uh, lựa chọn hàng đầu. Đô la. Đó là xét về thông tin cơ bản nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xét về ờ, phân tích kỹ thuật đi. Trước hết là chỉ số DXY thì chúng ta nhìn thấy như chúng ta dự đoán trước đó thôi. Chỉ số XY đã tăng lên vùng giá 105.2 nhiều khả năng tuần tới chỉ số DXY sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 106.5, 107. Tại đây khả năng chỉ số DXY có gặp điều chỉnh mới điều chỉnh này. Các chỉ báo kỹ thuật thì đang cho tín hiệu mạnh. Đấy, RSI đã tiến lên 68, MACD đã tiến lên trên không, nó tiếp tục hỗ trợ xuống tăng giá của DXY. Đấy, trên chát tuần thì RSI cũng đã vượt 50 rồi. MACD đang có dấu hiệu là bẻ lái. Đảo chiều. Có thể nói là việc mạnh lên của đô la index nó sẽ không có lợi cho cậu vàng và các tài sản phi USD. Với những phân tích chỉ số đô la index như này thì tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán các tài sản phi USD và canh bán vàng. À, đây là tất nhiên là cậu vàng, lát nữa chúng ta phân tích chi tiết cậu vàng để chúng ta có chiến thuật cụ thể hơn. Có một điểm khá xấu đối với thị trường chứng khoán, à, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng thì chỉ số lãi suất à, trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng khá là mạnh, trả đứng đóng cửa ở mức 3,947, gần chạm 4% rồi. À, nếu chỉ số này vượt 4% nó sẽ hướng đến đỉnh cũ 4.3. Vượt qua 4.3 thì nó hoàn toàn có thể tăng lên cái khoảng chống gáp 5.2. Nếu nó thật sự tăng lên đây thì có thể lúc đó thị trường chứng khoán Mỹ giảm 26%. Như nhận định của Morgan Stanley thì nó không có gì là bất ngờ. Chúng ta chờ đợi xem. Khi trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh thì đồng đô la sẽ có giá và sẽ gây áp lực giảm giá các tài sản khác. Đối với cậu vàng của chúng ta thì sao? Trong cả tuần qua khi cậu vàng có một cây nến pin 3 tuần trước ờ, thì lúc đó chúng ta có mường tượng đến khả năng là cậu vàng có thể phục hồi kỹ thuật lên vùng 1870 trước khi có thể giảm giá tiếp. Tuy nhiên, cậu vàng chỉ phục hồi được lên vùng 1846 47, sau đó đi ngang ở đó 3 phiên trước khi bị bán mạnh trở lại và đóng cửa cuối tuần ở mức 1811. Có thể nói xuống sideways down của cậu vàng đang có dấu hiệu ngày một mạnh lên. Tuần tới nhiều khả năng cậu vàng sẽ tiếp tục xuống giảm. Tuy nhiên với việc chỉ báo RSI đã tiến đến vùng giá 31, tiến gần vào vùng quá bán thì có lẽ cậu vàng sẽ sẽ có phục hồi kỹ thuật ở một khu vực đâu đó dưới ngàn tám Do vậy, chúng ta ở ờ, thời điểm hiện tại nếu chúng ta canh bán thì cũng phải canh bán ở trên cao, không nên canh bán ở loanh quanh 1800. Vì rất có thể sẽ có nhịp hồi kỹ thuật tại đây. À, xét ngắn hơn thì chúng ta muốn chiến lược bán như nào? Trên H4 thì chúng ta không thể kỳ vọng cậu vàng test được ờ, MA200 rồi. Như vậy chúng ta phải xét như khung ngắn hơn. À, có lẽ chúng ta lấy MA200 trên H1 làm à, tiêu điểm thôi. Cậu vàng trước mắt sẽ gặp kháng cự ở vùng giá đỉnh tuần trước đây. Đấy. Nếu mà phá qua đỉnh tuần trước, tuần trước thì test đến MA200, 44 quay đầu luôn. Tuần tới có lẽ chúng ta cũng hướng đến cái MA200. Nếu đầu tuần mà cậu vàng có xuống hướng lên, vùng giá 35 40 đấy chính là vùng giá chúng ta bán. Dừng lỗ qua đỉnh tuần trước là dùng giá ở vùng giá 50 hướng đến 1800. Trường ngược lại nếu cậu vàng xuống trước thì làm nào? Xuống trước thì chúng ta sẽ canh mua nhưng không phải canh mua ở vùng 1800 bạn nhé. Cậu vàng sẽ có hỗ trợ mạnh ở vùng giá 1788, xa hơn là 1775. Như vậy thì chúng ta sẽ vào lệnh mua tại hai khu vực này thôi. Khu vực thứ nhất là khu vực à, quanh 88 thì chúng ta sẽ canh mua quanh 17 1787 1790 nhé Đấy, 1788 cộng trừ 2 giá. Chúng ta dừng lỗ 80. Còn các bạn chốt lời 820 cho tôi. Trường ngược lại, nếu lệnh này bị dừng lỗ thì vùng mua tiếp theo của chúng ta chính là vùng 70 75. Vùng này thì chúng ta dừng lỗ 60. Chốt lời 1800. Xa hơn là 820. Nói chung là tuần tới chúng ta ưu tiên lệnh mua hơn lệnh bán nhá. Chưa bán thì chúng ta chỉ bán vùng 35 40, dừng lỗ 50 chốt lời 1800 và lệnh mua chúng ta có hai khu vực là 88 cộng trừ 2 giá và vùng giá là 70 75. Ờ, Đấy, chúng ta chốt lời 340 giá và dừng lỗ thì 10 giá cho tôi. Đó là chiến vào tuần cậu vàng tuần tới nhé. Chúng ta mua bán hai chiều dù USD tăng giá nhưng nếu USD tăng giá kịch lên vùng 106.5 107 thì khả năng nó cũng sẽ đảo chiều giảm giá ngắn hạn thôi nên nó cũng có lý do để chúng ta có thể là canh mua cậu vàng tất nhiên lệnh mua bài thì chưa có đâu nhé Đấy. còn tuần qua chúng ta biết cậu vàng xuống kiểu xuống bậc thang này rất là khó Đấy. đến thời điểm này thì các bạn học viên trôi chắc là rất là ngấm cái việc là bán chen dài rồi bởi vì khi đã xác định ra vùng đỉnh ở trên vùng 1900 này thì chúng ta cứ bán thôi còn một khi nó đã xuống nếu nó lên xuống nhịp nhàng thì nó cho chúng ta vào lệnh bán xuôi chen nhưng khi nó cứ xuống một chiều mà kiểu sideways down như tuần qua thì rất khó để vào lệnh bán tiếp theo thì chúng ta buộc phải chờ xu hướng đảo xu thế thôi còn đối với uh, trung hạn thì tôi nghĩ là cá nhân thôi tôi thấy là cậu vàng vẫn đang trong xu hướng là tiếp tục uh, điều chỉnh nhiều khả năng điều chỉnh để tích lũy tăng giá thôi nếu nền kinh tế suy thoái thì hoàn toàn vàng cũng có thể là một trong những nơi trú ẩn an toàn do vậy uh, cái cậu vàng sẽ không chịu áp lực bán quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Đối với dầu, dầu thì rõ ràng tuần qua tôi vẫn ờ, khuyến nghị quý vị là chúng ta canh hai vùng đấy. Vùng 82, ờ, 825 phía trên và vùng 725, 725 phía dưới để chúng ta mua bán. Thì giá gần chạm đến cận trên thì quay đầu lên 80 năm, gần chạm đến cận dưới xuống đến 74 thì lại quay đầu. Đấy. Ờ, giá dầu hiện nay đang đi sideways khá là khó chịu. Tôi nghĩ là chúng ta nên đứng ngoài chờ một xuống rõ hơn tính sau nếu quý vị muốn lướt sóng ngắn hơn đối với giá dầu chết đinh tôi thấy cũng cũng khó bởi vì giá dầu nó mà 200 trên ờ, biểu đồ ngắn nó không được chuẩn lắm tín hiệu ngắn thôi có lẽ giá dầu chúng ta không giao dịch đối với ờ, chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì tuần qua chỉ số Dow Jones tiếp tục là một tuần giảm giá khá là mạnh đã có những thời điểm chỉ số Dow Jones giảm xuống ờ, uh, 32.650 trước khi đóng cửa 328 chỉ số Dow Jones đang đi sideways à, và mốc hướng đến tuần tới chỉ số Dow Jones là 322. Quan điểm tôi thì đối với chứng khoán Mỹ chỉ canh trên bán xuống là chính, không canh dưới mua lên. Do vậy, à, chúng ta nếu mà bán thì chúng ta à, có lệnh bán ở phía trên mà 343 mà bạn nào chưa chốt thì có lẽ chúng ta canh phía dưới 323 này chúng ta chốt thôi. Còn đâu mua thì tuyệt đối không mua nhé còn bạn nào ờ, chúng ta phải chờ đợi chứng khoán Mỹ khi nó phục hồi lên nếu nó phục hồi lên được thì chúng ta mới bán trong cái kênh giá này nếu nó test được lên cạnh trên kênh giá thì vùng 342, 343 là vùng bán. Còn không test được thì chờ phá cạnh dưới kênh giá chúng ta canh bán sau. Chứ bây giờ nó đang đi gần đến cạnh dưới kênh giá rồi. Chúng ta không nên làm gì trong thời điểm này. Xuống chung của nó thì vẫn là chen thôi. Không có gì thay đổi đâu. Đối với các cặp tiền tệ. Euro tuần qua cũng tiếp tục giống như cậu vàng thôi sideways down nhưng mà rất là khó vào chúng ta kỳ vọng euro à, tăng lên vùng 1.0780 để chúng ta bán nhưng thực tế nó không tăng nó chỉ sideways quanh 1.0700 rồi đi xuống à, tuần tới thì euro sẽ tiếp tục giảm giá thôi khả năng nó sẽ hướng đến cái khu vực MA 200 này 1.0350 tất nhiên là trước khi giảm giá thì nó hoàn toàn có thể có phục hồi kỹ thuật thì nếu nó phục hồi lên thì chúng ta bán thôi Chúng ta kỳ vọng MA200 thì chắc là không có cửa rồi. Có lẽ phải chuyển ra MA200H1 thôi. Đây. Euro nếu tuần tới. Tuần qua thì cũng 3 lần chạm MA200H1. Cứ chạm là quay đầu giảm giá. Tuần tới chúng ta kỳ vọng như vậy. MA200H1 đang nằm ở 1.0650. Nếu giá hồi lên 1.0650 chúng ta bán nhé. Các bạn dừng lỗ cho tôi 1.0730. Chốt lời thì hướng về 1.0 à, 350. 300 ờ, giá dừng lỗ 70 giá thế thôi Chưa nếu lệnh đó dừng lỗ bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục canh đến MA 200 trên H4 nhá. 1.0780. Và tại đây các bạn dừng lỗ tôi 70 giá là 1.0850, còn chốt lời hướng đến 1.0500. Tức là nếu ờ, tuần tới euro chúng ta chỉ một trèo canh bán thôi nhé, không mua gì hết. Đốm đồng bảng Đồng bảng thì chúng ta cũng tương tự thôi. Tuần vừa qua chúng ta suýt nữa khớp lệnh bán. Nó lên đến 1 2150 và chúng ta canh bán quanh 1.2190 không khớp. Tuần tới đồng bảng thì à, chúng ta cũng canh bán thôi, có lẽ chúng ta canh bán quanh M200H1 thôi. Tính sau. 1.0250. Khu vực này đây cũng là một kháng cự khá mạnh. 1.0250 giá lên đến đây cộng trừ 10 pip chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 70 pip và chốt lời 200 pip cho tôi nếu trường hợp bị dừng lỗ thì có lẽ chúng ta lại đợi tiếp 1.0750 dừng lỗ thì chúng ta đợi tiếp 1.07 à, 1 2190 thôi mà 200H4 thôi nói chung là tuần tới thì chúng ta xu hướng các tài sản phi USD chỉ chỉ canh dưới uh, canh trên bán xuống thôi nhé Đồng bảng thì nó vẫn đang còn một cái kênh giá này. Chúng ta kỳ vọng nó đi sideways trong kênh giá này. Thực tế sideways không chúng ta chưa biết. Nhưng vẫn có hy vọng. Do vậy ờ, nếu nó xuống cạnh dưới kênh giá tôi thì tôi không thiên về mua. Bởi vì các chỉ báo kỹ thuật nó đều cho chỉ báo xuống. Mà ACD đều dưới không cho tín hiệu giảm mạnh. Do vậy chúng ta chỉ canh bán thôi nhé. Lên thì bán không lên thì thôi. Đối với AUD AUD USD thì xuống thẳng cánh qua bay rồi không có cửa để bán luôn tuần tới thì chúng ta cũng cách bán thôi đây MA200 của nó đây 0.6980 quanh M200 0.6980 0.7 dừng lỗ thì dừng lỗ cho tôi 60 à, pip và chốt lời 200 pip nhá chỉ một chiều canh bán thôi các tài sản phi USD tuần tới chúng ta chỉ một chiều canh bán thôi vì tuần tới là tuần ít tin, giá sẽ biến động theo kỹ thuật là tính, chúng ta cứ thoải mái mà đánh thôi. NZD thì giảm giá rồi, giảm giá mạnh luôn. Chúng ta cũng không có cửa để canh bán NZD luôn ạ. Đấy. Đây, có lẽ là khu vực này chính là khu vực chúng ta bán được. Nếu giá hồi lên 0.6250 chúng ta dừng lỗ tôi ờ, 60 pip và chốt lời 200 pip nhé. Đối với USD trên Yên Nhật USD trên Yên Nhật tuần qua tăng giá rất là mạnh, bứt phá khá là mạnh rồi. Đó. Đồng này thì ờ, chúng ta chắc thời điểm này thì các bạn học viên của tôi rất là nhớ cái thời điểm nó ở tầm 2 728 này tôi có khuyến nghị là mua dài thôi à, nó vào đến vùng hỗ trợ mạnh rồi quá mạnh luôn chỉ vì chỉ một chiều mua lên thôi và thực tế thì rõ ràng thôi các bạn biết đấy à, khi nó ở vùng giá bốn mấy này tôi chỉ một chiều bán xuống thôi khuyến nghị bán xuống nó là vùng đỉnh chứ thời điểm đấy đánh lệnh ngắn rất là khó đặc biệt đồng yên nhận nó đang biến động rất là mạnh đồng yên nhật này thì cá nhân tôi dự đoán tuần tới nó sẽ hướng đến 138 xa hơn là 1395 như vậy thì nếu các bạn uh, đám mua lệnh dài ở vùng giá 127 128 thì sẽ chốt ở 38 39 nhé. <coughs> Chờ khi nó điều chỉnh mua lại sau. Còn lệnh à, ngắn hạn thì sao? Ngắn hạn thì tôi nghĩ rất là khó. Hiện nay cái tín hiệu tăng giá của nó rất là rõ ràng. Và gần như một khi đã vào quá trình tăng giá đồng yên này thì rất ít khi nó nó điều chỉnh giảm cả. Đây chúng ta nhìn thấy đấy. Theo cái chen H1 đây có lẽ chúng ta phải giao dịch theo cái MAH1 thôi M200H1 cộng với tranh giá này nếu tuần tới mà đồng yên Nhật mà điều chỉnh xuống 1345 <coughs> đây chính là điểm mua dừng lỗ 1335 chốt lời 138 thế thôi đồng yên thì tôi không khuyến nghị canh bán khi nào có tín hiệu tính sau tiểu chung lại Tuần tới, xu hướng chung của chúng ta là gì? Canh mua USD là bán các tài sản phi USD với vàng. À, tất nhiên là có duy nhất cậu vàng là chúng ta canh mua bán hai chiều, còn các tài sản phi USD chúng ta chỉ canh bán một chiều thôi. À, chỉ số chứng khoán, Dow Jones và dầu thì đang không rõ ràng, tín hiệu không rõ ràng, có lẽ chúng ta đứng ngoài chờ những tín hiệu khả quan hơn. À, tuần cuối tháng rồi, thường thì thị trường nó đánh uh, trong một tuần mà không có tin nó sẽ biến động theo kỹ thuật nên xu hướng chung là sideways biên độ rộng thôi do vậy quý vị lưu ý là đến điểm kỹ thuật mà tôi đã chỉ ra quý vị cứ mạnh dạn bán thôi chúng ta đã vào lệnh thì đúng chốt lời sai dừng lỗ không có trường hợp thứ ba nhé do vậy là đã đặt lệnh thì kệ thị trường nó quyết định ok chúc quý vị uh, có một tuần giao dịch thành công à tôi lưu ý các bạn học viên của tôi là các điểm mua và bán lệnh dài thì đến điểm chốt lời rồi nên các bạn cũng xem xét là ờ, chốt lời thoát hết trạng thái nhé trước khi tuần uh, tới vì tuần tới nữa thì nó sẽ là tuần lại có nhiều cái thông tin mạnh về bảng lương phi nông nghiệp tỷ lệ thất nghiệp thì nó hoàn toàn có thể là lại gây ra những biến động mạnh xáo trộn đốn vàng thì dưới 1.800 các bạn chốt lời ờ, chốt lời hết cái lệnh bán dài trên 1009 đi Đối với Uzi thì cái lệnh mua dưới 27 28 thì 127 128 các bạn chốt hết ở 137 138 và 139 đi nhá. Chốt đứng ngoài khi khi nào có lệnh ờ, dài mở mới tôi sẽ thông báo trên group học viên sau. Tức là khi có xu hướng dài tôi sẽ thông báo. Còn khi không có xu hướng dài thì chúng ta có thể vào những lệnh chết đinh tuần. Còn các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái kiến thức đã học vào lệnh chết đinh ngày. Có cái ờ, thắc mắc hay khó khăn gì thì cứ chat lên group tôi sẽ giải thích để các bạn khác cùng hiểu. Ok, chúc toàn thể quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.